thường là đối với những cái tiệm phở thì họ sẽ dùng cái xương ống hoặc là cái xương đuôi thì à, đây là mình mua một ký xương ống bò người ta sẽ chặt sẵn như thế này cho mình nè các bạn thì à, trước khi hầm thì mình sẽ chế đầy nước vào đây để mình ngâm nó ra bớt cái mùi cái mùi hôi của bò mình chế vào đây khoảng một lít rưỡi nước các bạn không cần phải đo nước miễn làm sao các bạn thấy là nó ngập với cái xương của mình là được rồi ha này chưa ngập để mình chế mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dung muối các bạn lưu ý là cái muối ở bên Việt Nam thì mình dùng cái muối không iốt nó hơi mặn không mặn quá nếu mà các bạn dùng cái muối iốt thì các bạn có thể giảm muối lại và trong trường hợp mình sẽ cho vào đây một muỗng canh giấm các bạn không có giấm thì mình sẽ cho vào bằng một trái chanh cũng được nha đó mình sẽ cho vào đây khuấy cho tan cái hỗn hợp này và mình ngâm xương trong vòng 2 tiếng đồng hồ thường thì người ta kinh doanh thì người ta sẽ nấu nhiều lắm các bạn và ngày nào người ta cũng hầm xương để có cái xương mà nấu bán mình ở nhà ăn thì hôm nay mình nấu cũng không nhiều lắm mình sẽ để đây và đi làm chuyện khác hai tiếng đồng hồ sau mình sẽ quay lại nha cái xương này mình đã ngâm hơn 2 tiếng đồng hồ các bạn các bạn ngâm ít nhất 2 tiếng đồng hồ mình ngâm lâu hơn cũng được nha các bạn thấy mình khi mình ngâm nó sẽ ra nước máu như thế này nè thì bây giờ mình sẽ rửa sạch lại tại vì trong cái nước này nó có giấm cái muối nên ờ, mình phải rửa sạch cái này lại nha mình sẽ rửa sạch mình để ráo và mình bắt nước lên mình trụng xương nha các bạn cái nước sôi mình sẽ trụng xương xương bò mà nãy mình đã ngâm rồi đó cái xương này mình sẽ trụng 10 phút luôn á chờ nó sôi trở lại 10 phút sau mình mới vớt ra mình rửa lại nha mình cho xương vào thì mình cho một muỗng canh muối vào đây luôn nha các bạn làm cho khoảng 30 g gừng khoảng một nhánh gừng to đó sắc nhỏ ra mình cho vào luôn thì các bạn cho cái gừng với muối trước khi cho xương cũng được hoặc là cho xương xong mình cho vào cũng được nha và bây giờ mình sẽ nấu 10 phút cho nó ra cái nước dơ bớt xương mình nấu được 10 phút các bạn nấu hơn 10 phút cũng được nha tại cái thời gian hầm xương rất là lâu cho nên mình hầm cái nước đầu mình nấu cho kỹ thì nó mới trong được mình sẽ rửa lại cái xương này qua nước lạnh nè cho nó sạch thì là sạch còn cái nước này thì mình đổ đi nha mình rửa sạch nồi mình bắt cái nồi nước để mình hầm một ký xương ống thì mình sẽ nấu là ít nước như thế này lên thì à, nước nó chưa có sôi thì mình có thể dặn lửa trung bình không sao hết và bây giờ mình sẽ cho xương vào à, nếu mà người ta kinh doanh phở thì người ta sẽ có hai loại xương các bạn xương cũ và xương mới xương cũ tức là người ta đã nấu qua một lần hai lần rồi nhưng mà nấu một lần hai lần nó vẫn còn chất trong đó cho nên người ta sẽ nấu tiếp mà lúc này nếu mà các bạn có xương cũ thì các bạn sẽ để trên và xương mới các bạn để phía dưới nha mà hôm nay mình chỉ có xương mới chứ không có xương cũ nhưng mà mình nói để để các bạn nào có xương cũ thì mình lưu ý luôn và khi mà mình bỏ vào trong cái nước lạnh như thế này thì những cái um, chất ngọt ở trong cái xương nó sẽ tốt hơn là mình để trong nước nóng cho nên các bạn có thể hầm xương ngay từ nước lạnh luôn và khi mà nước chưa có sôi á, thì mình có thể dặn lửa vừa khi nào mà nước sôi lên là bắt đầu mình phải hạ lửa nhỏ nhất nếu mà các bạn không hạ liền ngay lúc sôi lên thì nó rất là dễ đục nước khi mà mình nấu cái um, cái hơi nó bốc lên như thế này nó gần sôi thì bây giờ mình sẽ nhặn nhỏ lửa nhỏ nhất có thể các bạn hầm xương ống bò này ít nhất là một tiếng đồng hồ hoặc là có thể là mình hầm hơn thời gian 15 20 tiếng cũng được nha và nếu nhà bạn nào mà có cái lò có cái bếp than á thì mình để trên than nhẹ hầm ngoài hè để ban đêm luôn hoặc là các bạn có cái nồi điện có cái bếp điện nhỏ nhỏ thì mình để thì mình hầm cái thời gian nó lâu mà lửa nó nhỏ như các bạn càng nhỏ nhỏ nhất có thể thì mình sẽ canh để mình rất bọt nhưng mà thường là các bạn thấy là khi mà xương mà mình đã làm kỹ như thế này à, thì nó rất là ít bọt với lại là các bạn sẽ hầm nhỏ lửa thì nó sẽ không có nhiều bọt thì đương nhiên là mình phải lâu lâu mấy tiếng đồng hồ cần bây giờ mình sẽ hầm để ở đây hầm tới ngày mai mình sẽ nấu phở thì à, mình nói trước đây là cái công thức phở kinh doanh cho nên nó cái phần mà làm xương nấu xương khá là cầu kỳ khi mà nếu mà các bạn nào làm phở ở nhà ăn mình có thể bỏ qua cái công đoạn nấu xương cũng được nha các bạn các bạn sẽ thấy cái nồi nước của mình nấu được 2 tiếng đồng hồ và mình để lửa nó thật nhỏ cho nên các bạn chỉ thấy nó hơi sôi tim nhẹ như thế này rất là nhẹ luôn mình nấu như thế này hoài cho tới lâu như thế nào thì nó nước cũng không đục kể cả hồi từ 2 tiếng đồng hồ trôi qua mình vẫn chưa có dớt bọt các bạn có một tí bọt đó nhưng mà nó ít quá mình không dớt nói chung là khi mà nước bắt đầu nóng lên nước bắt đầu nóng lên thì các bạn dặn nhỏ lửa nhất có thể và mình nấu càng lâu thì trương nước ngọt từ trong xương nó sẽ ra mà chứ mà mình nấu hỏa tốc tức là mình nấu chỉ cần mình dặn lửa nó to hơn tiếng là bắt đầu nó dễ bị không trong nước nha thì là mình nấu cái lượng rất là mình sẽ cho các bạn xem cái lửa nhà mình nấu nha các bạn thấy không cái lửa này và bọt nó có nhưng mà bắt đầu nó có những cái mỡ những cái mỡ xung quanh rồi mình cứ hầm để đây không cần phải canh tại vì lửa nó rất là nhỏ mình lâu lâu mấy tiếng đồng hồ mình chạy lại không chừng là được các bạn có những cái lớp bọt đầu tiên như thế này các bạn thì mình có thể dớt nha mình dớt ở trên là cái bọt và ở dưới là cái béo đó có thể là mình dớt hớp hớp lên trên này nè để mình lấy bọt thôi mình không lấy béo nha cứ mình lâu lâu mình canh mình canh nó có tí bọt thì mình dớt. đây là cái nồi hầm của mình đó các bạn mình gầm nguyên ngày hôm qua cho tới khi tối trước khi đi ngủ thì mình đã tắt bếp thì sáng nay mình mới nấu lại thì à, trong quá trình hầm càng lâu các bạn biết không cái mỡ này nó ra rất là nhiều nó đóng vàng này luôn nếu mà kéo cái lớp mỡ ra thì cái nước xương của mình rất là trắng và trong đó. Đó, các bạn hầm 10 tiếng 20 tiếng nói chung là hầm bao nhiêu cũng được lau nước ra thì nhiều thì uh, trong lúc khi mà mình hầm á, thì uh, cái uh, mình đã vớt ra được một cái chén mỡ như thế này gồm có mỡ và cái tỉ những cái tỉ ở trong cái uh, cái ống tương nó ra nè mỡ tỉ đó và khi một số mỡ mình đã vớt ra à, trong trường hợp mà các bạn mà ừ, thích ăn cái này thì các bạn không cần vớt ra nha tỉ ở trong cái ống này mình nấu càng lâu là nó càng ra rất là nhiều là mình để vớt bớt nè mình mới vừa đụng cái đó chạy ra à, các bạn thích ăn ngon béo thì mình để còn không thì dớt ra nhé nhưng thường là mình không có ăn cái này mình ít ăn này và khi mà mình hầm nó cạn nước như thế này thì mình sẽ chiêm nước cho bằng với cái nước hôm qua mình đã nấu tức là hôm qua mình nấu 5 lít nước thì bây giờ mình sẽ chiêm lại 5 lít nước vào nha nấu cho nó sôi lại để mình bỏ ờ, các ờ, gia vị vào cái lượng nước này thì mình không cần phải đo đo nữa tại vì tùy các bạn nấu nhiều hay ít mà cái nước của các bạn nó sắc nhiều hay sắc ít mình đổ cho nó bằng với cái lượng mà hôm qua mình đã đổ thì là được rồi đó thì bây giờ mình cũng tiếp tục nấu thì bây giờ là mình chế nước vào thì mình sẽ dặn lửa cho nó lớn lớn một tí cho nó nhanh nhanh sôi và khi khi nào mà nó chuẩn bị sôi thì mình sẽ bắt đầu nhỏ lửa lại nha các bạn trong trường hợp mà hay quên thì các bạn chạm nhỏ lửa luôn nha chứ mà để mà mình không có canh nó sôi mà mình chưa kịp tắt thì nó lại được cái màn nước của mình đó mình chừa một xíu cái mỡ vàng như thế này như mình vớt ra hết nước bên trong nó đẹp giờ mình sẽ đi chuẩn bị các gia vị để đi để, để làm cái thành cái nồi phở của mình ờ, gia vị nấu phở nè hôm nay một cái nồi phở chỉ có 5 lít thôi nếu mà các bạn kinh doanh à, một ký xương ống bò như vậy nhưng mà các bạn có thể là nấu được 10 lít 20 lít tùy theo cái à, mục đích kinh doanh của mình nha và ừ, cái gia vị nêm này thì mình cũng ừ, gia giảm cho phù hợp với à, cái à, cái nhu cầu ăn của từng khu vực ví dụ như cái khu vực của nhà mình đó, thì người ta thích ăn nồng mùi mùi phở thì mình sẽ tăng cái lượng gia vị này lên nhiều còn nếu mà nhiều nơi người ta thon thoảng thì mình sẽ uh, giảm hoặc là mình chỉ làm giống như công thức này thì hôm nay là mình có cái gia vị để nấu phở là đầu tiên là mình sẽ giới thiệu là thì hôm nay mình làm với một cái lượng này rất là ít ra ngoài tiệm các bạn mua một cái gói về nấu phở thì ta sẽ cho cái gói nhỏ nhỏ thì nó vẫn nhiều hơn cái số lượng mình đang nấu hoặc là ví dụ như các bạn mua cái gói nấu phở ừ, sẵn như thế này nè thì người ta đi trong đây là nấu chỉ 5 lít nhưng mà cái lượng này nó khá nhiều các bạn nếu mà mình nấu nhiều quá nó rất là nồng và nó làm cho cái nước của mình nước phở của mình nó bị đen ngoài ra thường đó là các bạn phải kiểm tra ví dụ như cái trần bì của nó nè thảo quả nè ờ, đinh hương của nó nó nó bị đen như thế này thì thế nào nó nấu ra nó sẽ làm đen cái nồi phở của mình ví dụ như các bạn nhìn thấy cái trần bì của mình thì nó trắng hơn do đó mình sẽ mua cái loại mới càng mới thì cái nồi phở của mình nó biết nó nó sẽ trắng hơn nha tại vì người Việt Nam mình đa số thích ăn phở với cái mùi phở thơm thơm dịu và kèm theo mình sẽ nghe rõ cái mùi bò nhưng mà nếu mà mình làm cái gia vị này nó quá nhiều à, thì thứ nhất là nước nó đen thứ hai nữa là nó nồng cái mùi này thì mình nó lớn áp cả cái mùi bò thì mình sẽ dùng ở đây là hai hai tay vị hay còn gọi là đại hồi đó các bạn hai cái tay một cái tay nhỏ một cái tay to như thế này đó. trần bì hay còn gọi là gỗ quýt đó một cái thảo quả một nhánh nhỏ quế cây nhánh này chắc cỡ gam đó các bạn và một gam hạt ngò một gam điểu hồi có thể cân nhiều hơn một gam hai gam cũng được những cái tiểu hồi này mà có những cái hạt nào mà nó đen quá thì mình cũng có thể lấy ra nha và kính hương thì à, à, mình sử dụng rất là ít tại vì kính hương nó rất là nặng mùi các bạn mình sẽ dùng khoảng chừng năm cái kính hương như thế này năm cái kính hương nhỏ như thế này à, đây là cái gia vị để nấu cái nọt phở 5 lít và ngoài ra mình có ở đây là 10 gram tiêu sọ tiêu ngon thì sẽ ra ngon và đặc biệt các bạn mua đừng có mua cái loại siêu sọ mà nó có áo cái lớp bột ở ngoài thì khi mà mình bỏ vào trong nồi nước súp của mình thì cái lớp bột nó nổi lên nó làm cho nồi nước súp của mình lợn cợn nha nếu mà mình mua tiêu mà để lâu quá thì nó cũng ngã sang màu đen đó các bạn nói chung những cái này là các bạn nếu mà có điều kiện thì mình nên mua mới hết và mình có ở đây là 20g sá sùng hay còn gọi là con trùng biển đó 20g thì bao nhiêu con nhỉ? cái con này là khi mà nó còn sống thì nó dài dài trên cơ giống như con run vậy các bạn à, nó sống ở dưới cát biển thì à, đây là một con dạng loại cao cấp à, một ký nó mấy triệu nhưng mà mình mua một lạng cũng nhiều lắm này mình nấu một nồi khoảng chừng 10 gram 20 gram à, giúp cho cái nồi của mình cái nồi súp của mình thêm ngọt thêm ngon và trong trường hợp các bạn không có cái sát trùng thì các bạn không mua cũng được chung là có cái này thì thêm ngon thêm ngọt nước thêm ngon và cái xá sùng này nó có một cái mùi rất là nhẹ nhưng mà nó lại ngọt ngon và cái xá sùng này người ta đã sấy lên rồi đó bạn à, ngoài ra thì mình sẽ có hai cái củ hành tây hai củ này là hai 200 gram uh, ờ, 100 gram gừng thì mình sẽ nướng lên tất cả nhưng mà gừng mình sẽ chia cho hai phần một phần là mình sẽ bỏ vào trong nồi súp một phần là mình để luộc thịt và hành tím hành tím thì mình cũng sẽ nướng lên và mình sẽ dùng hết để luộc thịt cái phần sáp sùng nè gừng hành tây mình bắt buộc phải nấu từ 3 cho tới 4 tiếng để nó ra chất ngọt cho nên mình sẽ làm trước còn những cái này thì mình sẽ làm sau nha các bạn cái con sáp sùng nè nó có cái đầu nó mình sẽ cắt bỏ cái bầu đi tại vì đầu của nó khá là đen mà trước khi mà mình nướng thì mình cắt bỏ tại vì lúc mà mình nướng nó cháy thì mình không phân biệt cái nào là cái đầu cái nào là cái đuôi cho mình giờ mình cắt trước khi mà mình mua sá sùng thì các bạn nhớ chú ý là mình coi người ta đã phơi khô chưa mình về mình phơi cho cầu kỹ nha chứ mà mình mua mình về mình để lâu nó bị bị móc là mình không có dùng được nó rất là dễ bị móc các bạn là do người ta sấy không kỹ hoặc là trong điều kiện bảo quản nó nó bị ẩm mốc á hành tây nướng một mặt mà mình không chở khi nào mà một mặt này của mình nó chín nó vàng thì mình lấy ra còn cái gừng và cái à, tím thì mình sẽ trở đều cho nó hơi vàng vàng cháy xém rồi mình à, mình lấy ra mình lột vỏ và mình rửa sạch nha các bạn mình cũng sẽ nướng sá sùng luôn nhưng mà các bạn lưu ý là mình sẽ nướng sá sùng đừng để sá sùng cháy nó cháy nó sẽ đen cái nồi của mình nha để nướng vừa thôi hơi hơi ráo ráo là được rồi cái này mình sẽ à, lột vỏ và rửa cho thật là sạch nói chung là mình đừng có để cái màu đen đen cái cháy mà nó nó vô cái nồi nước súp của mình là nó cái hành tím á có nhiều người người ta sẽ bỏ vào trong nồi nước súp mà mình nha các bạn nhưng mà mình đó là mình thích để bên cái nồi nước luộc thịt để cho nó để cho nó ra chất ngọt nó thấm ngọt thịt nha à, hành tím nó rất là nhỏ mình không cẩn thận thì nó cũng dễ à, nát ra nó làm đục cái nước của mình gừng khi mà mình nướng lên nó thơm mà nó vàng các bạn mình cũng rửa kỹ sát trùng luôn nha các bạn cái sát trùng á các bạn nướng mà nó cháy quá rồi các bạn phải cạo cái phần cháy ra nha cái mình sẽ có một cái túi lớn để mình bỏ cái hành hành mình rửa sạch bỏ vô đây và cái xá sùng thì mình cũng bỏ vô nha các bạn cái phần gừng này 100 gram thì mình lấy 50 gram mình bỏ vô còn 50 gram để một lát mình sẽ à, luộc thịt sẽ túng cái miệng này lại luôn nè thường á là người ta bỏ trong cái à, cái đồ inox đó, thì các bạn phải túm cái túi vải tại vì cái đồ inox nhiều khi cái lỗ của nó to và cái bụi nó có thể rớt ra ngoài người ta bỏ cái túi vải vào trong cái túi inox à, ờ, tại vì túi vải thì nó rất là dễ nổi lên trên và mình sẽ bỏ cái này vào trong cái túi trong cái ờ, cái nồi nước của mình tại vì cái này nó cần có thời gian cho ra chất ngọt thì ờ, các bạn có thể nấu từ 4 4 tiếng đồng hồ nó mới ra hết chất ngọt còn cái gia vị như đinh hương quế tay vị thì một lát cho vào nha nhớ mình lấy cái à, cục xương á mình chèn nó cho cái cuối gia vị nó đừng có nổi lên trên mà nó chìm xuống nha cái gia vị cọ mùi mình cũng rang cho nó thơm cái này to thì mình để ra trước cũng cho tiêu sọ vào đây luôn các bạn thường thì các bạn rang nó càng nó càng vàng thì nó càng tạo mùi nhưng mà nó mùi mùi nhiều quá chắc mà nó cũng không có tốt nữa các bạn là hơi dậy mùi nhẹ nhẹ là được rồi mình ở đây là mình cố gắng làm sao mà để nó không quá nồng cái mùi gia vị với lại á, nếu mà các bạn rang nó vàng quá thì nó sẽ nó sẽ làm đen cái nồi bột của mình do đó mình rang hơi khô rang thế này mình sẽ chế nước nóng vô và mình sẽ ngâm cái này trong vòng từ nửa tiếng cho tới một tiếng đồng hồ cho nó ra bớt cái màu đen thứ hai nữa là cho nó bớt mùi các bạn ví dụ như mình có thể ngăn nửa tiếng hoặc là mình ngăn một tiếng mình rửa sạch rồi mình mới bỏ vô nồi phở của mình như vậy thì nó chỉ có cái mùi thon thỏn nè à. chứ mà mình làm thứ nhất là mình làm nhiều những cái thứ này những cái ờ, thảo quả đinh hương tay vị thì nó sẽ làm đen cái nồi của mình và cái mùi của nó rất là nồng cái này là mình đã tắt lửa rồi đó đây là cái à, gia vị mà mình đã ngâm được ngâm nước nóng đã được nửa tiếng rồi bây giờ mình vớt ra mình vớt cho mình bỏ vào trong túi giải nó vẫn rất là còn rất là thơm chứ các bạn đừng có lo là nó hết mùi nha thơm cái gia vị nó nồng mùi lắm à, mình cho hết cái gia vị này vào trong túi giải và mình bỏ vào trong nồi phở mình nấu cái gia vị này từ một tiếng cho tới 2 tiếng nè các bạn các bạn mà để gia vị này nấu lâu quá thì nó sẽ vẫn ra màu đen nó làm cho cái nồi phở của mình đen nha do đó thường đối với những cái quán thì người ta sẽ bỏ cái gia vị nào này vào khoảng chừng một tiếng hai tiếng người ta lấy ra lấy ra một thời gian thì nó bay hết mùi thì bắt đầu người ta lại bỏ trở vô sau đó người ta lại lấy ra chứ không có ai mà để cái gói gia vị này liên tục trong cái nồi phở hết gừng với hành với xá sùng mình bỏ vào đã được 3 tiếng đồng hồ rồi sau đó mình sẽ bỏ cái túi gia vị này vào thì để nó ở trong cái góc nào của xương cho nó cho nó ở dưới cho nó đừng nó nổi lên cái phần mà xá sùng với lại gừng với lại hành tây nó đủ thời gian rồi đủ 4 tiếng là mình vớt ra các bạn có thể để lâu hơn nha à, 4 tiếng là được rồi còn cái phần gia vị này mình mới để một tiếng đồng hồ hả mình sẽ vớt ra mà khi nào mình ăn thì mình bỏ vào một xíu nữa rồi mình vớt ra các bạn ngâm lâu nó sẽ bị dẹn cái nước của mình xương này ra luôn mà mình nêm gia vị là xong hết nhiều người khi mà mình nấu đủ 5 lít nước như thế này người ta sẽ chăm thêm 5 lít 10 lít nữa nhưng mà do nhà mình ăn thì mình không cần thiết phải chăm thêm cho nên mình không có chăm nữa các bạn nếu mà các bạn chăm nữa thì cái màu nước phở của mình nó sẽ đẹp hơn nữa nha cái màu nước phở của mình rất là đẹp nè nhưng mà bây giờ mình sẽ chăm cho đủ 5 lít thôi nên là cho quá trình hồi nãy mình làm nó cạn bớt sẽ chăm thêm một xíu à cái mặt bở của mình rất là thơm các bạn giờ mình sẽ chuẩn bị gia vị nêm nha mình có ở đây là 60g đường phèn do cái đường phèn này nó còn to to cho nên mình sẽ bỏ vào trong cái nồi súp trước rồi mình mới đi cân cái nguyên liệu sau nha mình sẽ cho 60g đường phèn vào trong cái nồi này để nó tan bớt cái đường phèn này các bạn nhớ mình đâm ra và mình gỡ chỉ nha mình sẽ có là 30 gram muối mình sẽ đo bằng cái muỗng ăn canh nha các bạn khoảng 3 muỗng ăn canh 40 gram hạt nêm 5 muỗng ăn canh như thế này nha các bạn và đây là cái công thức kinh doanh cho nên mình sẽ có bột ngọt tùy theo cái vùng các bạn kinh doanh thì các bạn có thể tăng thêm cái lượng bột ngọt nha và hôm nay mình sẽ dùng là 70 gram bột ngọt là năm muỗng ăn canh cái bột ngọt và cuối cùng là mình sẽ có nước mắm sẽ có là 40 g nước mắm nước mắm mình không có nên nhiều các bạn khoảng chừng 5 muỗng nước mắm nha à, đây là một cái lượng uh, cơ bản như thế này sau khi mình bỏ vào trong nồi thì mình có thể gia giảm theo cái khẩu vị gia đình hoặc là mình sẽ gia giảm theo cái lượng uh, nhu cầu của khách uh, sống ở nơi đó ví dụ như khách ăn uh, khách ăn ngọt thì mình sẽ tăng đường cách thức đậm đà thì mình sẽ thêm nước mắm hoặc là hạt nêm nha cái à, nồi của mình á cái đường phèn nó tan hết rồi bây giờ mình cho cái gia vị nêm này vào đây luôn chờ cho nó ờ, sôi trở lại cho nó nóng trở lại thì mình sẽ uh, nêm lại nha ừ, rất là ngon các bạn à, tuy nhiên đây là một cái à, cái lượng gia vị nó đậm đà tại vì khi mà mình ăn thì mình chan vào bánh phở nếu mà nó lạc quá nó vừa ăn quá thì chan bánh phở nó hơi bị nhạt à, khi, khi mà khi mà ăn thì có thêm chanh nữa do đó là cái à, lượng này là nó vừa nếu mà nhà các bạn ăn lạc thì mình giảm xíu muối lại nếu mà mình không thích đậm đà thì mình có thể thêm một xíu nước vào đây thịt thì các bạn ví dụ như à, thường là mình sẽ mua nạm về gân gầu gì mình làm mình nấu đối với những cái nạm ve gầu gì đó hoặc là cái gù này thì mình sẽ nấu từ 2 tiếng đồng hồ gân thì mình nấu 3 tiếng cho tới 4 tiếng tùy theo cân bắp bò hoa thì thường á, mình thấy một số nơi người ta sẽ sắc mỏng sau đó mình ta nhúng tái nhưng nhà mình thì nhà mình cũng nấu luôn nấu chung với um, rồi luôn thì hôm nay mình chỉ dùng cái um, gù bò và cái bò hoa hả ví dụ như các bạn thích ăn cái gì thì các bạn nấu cái đó nha mình nấu thêm một ít bò viên và tái thì mình đã để tủ lạnh rồi chừng nào ăn thì mình nhúng thì à, cái à, hôm nay mình làm cái bắp bò hoa này thì khoảng chừng nửa ký các bạn mình thích ăn cái gì thì mình làm cái đó không nhất thiết là phải làm giống như này nha một cái cái bắp bò hoa nửa ký đã rửa sạch rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ vào mình ngâm nếu mà các bạn không ngâm giấm muối thì các bạn có thể ngâm bằng nước vo gạo nha hôm nay nhà mình ngâm giấm muối nếu mà ngâm nước sơ vạn gạo thì các bạn ngâm cỡ hai tiếng đồng hồ còn nhà mình thì ngâm ngâm giấm với muối thì khoảng chừng 20 phút thôi nước thì các bạn để cho nó ngập nha một muỗng chanh muối và một muỗng chanh giấm mình sẽ ngâm từ 15 tới 20 phút sau đó mình sẽ đi luộc cho nên nếu mà các bạn nào tinh ý các bạn nó sẽ có mùi thơm hơn là cái nước và đó là người ta thường riêng như vậy rất là ngon thứ nhất là luộc riêng thì giúp cho cái nồi nước dùng của mình nó vẫn lúc nào cũng trắng và trong thứ hai nữa là khi mà các bạn luộc riêng như vậy thì cái thịt của mình nó vừa thơm và nó vừa đậm đà chứ mình bỏ chung một cái nồi nước lèo 5 à, lít như vậy mình luộc đó, thì à, thịt mình nó rất là lạc đậm cái vị ví dụ như mình luộc với gừng phải đậm vị gừng ăn thì nó rất thích hơn hành thì mình sẽ đôi nha các bạn cái hành này cũng có một số nơi người ta sẽ bỏ vào trong nồi nước để cho nó ngọt á nhưng mà mình sẽ đổ vào nồi khoảng chừng một lít hoặc một lít rưỡi nước nha đổ cỡ một lít rưỡi nước mình nấu sôi để mình luộc thịt à, thì trong lúc mà ngâm thịt thì mình bắt cái nồi nước và đủ thời gian thì mình sẽ rửa sạch thịt lại nha cái nướng này sôi lên thì mình sẽ cho gừng với hành vào đây mình sẽ cho thịt thịt mình đã ngâm mình đã ngâm nước muối giấm sạch và mình rửa lại sạch rồi và mình sẽ cho vào đây một muỗng canh rượu các bạn có rượu gừng thì mình sẽ cho rượu gừng mình không có rượu gừng mình cho rượu mai quế lộ và mình sẽ nêm gia vị ngay từ ban đầu để cho cái thịt của mình khi mà luộc thì nó thấm gia vị nó ngon hơn nha trăm đường một muỗng canh hạt nêm nửa muỗng canh muối mình cũng sẽ cho một xíu nước mắm vào cỡ nửa muỗng canh đó các bạn sôi lên thì mình dặn lửa vừa thôi mình sẽ nấu um, cho đến khi thịt chín là khoảng 2 tiếng rưỡi hoặc là 3 tiếng nếu mà cái bắp bò của mình nó bắp bò hoa của mình nó không nấu lửa vừa thôi không cần lửa lớn cái lúc mà nó chưa sôi thì mình dặn lửa lớn khi mà nó sôi rồi thì mình dặn lửa vừa thôi cái phần thịt mình luộc được 2 tiếng rồi các bạn tùy theo cái thịt lớn hay cái thịt nhỏ ví dụ như mình luộc 2 tiếng thì cái bắp bò của mình nó chín rất là ngon nè cái bắp bò hoa nè à, còn cái miếng thịt này nó cũng chín thịt này nó to hơn thì nó chưa chín hung à, tùy nếu mà mình muốn mình muốn ăn lâu hơn thì mình hầm lâu hơn nữa mình muốn ăn nó còn giòn giòn mềm mềm dai dai thì mình, mình tắt bếp nha cái thịt này à, mình sẽ để mình sẽ dớt cái bắp bò ra còn cái à, cái guồng thì mình sẽ để một xíu cho nó mềm hẳn luôn à, thường á là các bạn nấu là nó gần cạn hết nước là các bạn thấy nó đủ thời gian rồi á này nó còn xíu nước nè à, mình sẽ dớt cái bắp bò ra mình ngâm vào trong nước lạnh nè cái bắp bò mình sẽ ngâm vào trong nước lạnh à, khi mà mình ngâm cho nó nguội như thế này thì một lát mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh cái này mình sẽ nấu thêm một xíu nữa cho nó mềm hơn một tí rồi mình cũng sẽ ngâm à, ngâm nước lạnh rồi mình bỏ vào trong tủ lạnh luôn cho nên mình sẽ không có quay cái phần thịt này nữa cái phần thịt mình đã ngâm vào trong nước lạnh cho nó nguội á với lại nó dẻ lại các bạn thì mình sẽ lấy ra cho ráo rồi mình để tủ lạnh à, khi mà các bạn để tủ lạnh từ 1 tới 2 tiếng thì nó dẻ lại mình cắt rất là ngon nha ở ngoài tiệm đa số người ta sẽ bỏ vào tủ lạnh đó. thì à, cắt được mỏng thịt bò mà các bạn cắt mỏng thì các bạn nấu nó không có mềm lắm ăn cũng ngon nữa nhưng mà hôm nay mình làm á thì chắc mình để tủ đa tủ lạnh hai tiếng không kịp cho nên mình sẽ để tủ đá khoảng chừng nửa tiếng à cái thịt của mình rất là mềm nhưng mà ở bên trong rất là ngon nè các bạn những miếng thịt không những ngon mà nó còn thấm gia vị rất là đậm đà à, khi mà mình bỏ vào trong tủ lạnh thì mình rất là dễ sắc các bạn nó cứng sắc rất là dễ bên trong thịt ngon ghê ha mình sẽ ăn với lại là hành hành với lại à, ngò rí mình sắc chung nha các bạn à, hành tây nữa hành tây thì ngâm nước đá thì nó sẽ bớt hăng lắm ngâm nước đá xong mình sẽ trộn chung với hành luôn nếu mà các bạn không thích ngò thì mình không ấy vào nhưng mà mình thường mình cho ngò vào nó rất là thơm và rau ăn kèm thì mình sẽ có là rau ôm nè ngò rai nè và rau quế bắt buộc phải có những cái này à, chỉ cần các bạn ngửi thấy cái mùi rau này là các bạn sẽ thèm tới tô phở mình sẽ ăn với lại tương tương nè à, tương ớt nè và ớt sa tế ớt sa tế này thì nhà làm à, mình sẽ đăng một clip làm ớt sa tế riêng do cái clip này nó quá dài cho nên mình sẽ đăng à, clip ớt sa tế ngay sau cái clip phở này nha các bạn các bạn nhớ đón xem đây là một cái công thức mà làm ớt sa tế rất là đơn giản và lại ngon cái tương thì à, có nhiều nơi à, có những quán phở người ta tự làm tương luôn á cho ngon hơn các bạn thịt mình đã sắc xong rồi các bạn rất là ngon ha đây là cái miếng thịt mà thịt gù nè còn đây là cái bắp bò hoa rất là ngon luôn à, khi mà các bạn luộc thịt giống như mình như thế này nè mình ngửi cái miếng thịt rất là thơm và vị rất là đậm đà các bạn tuyệt vời lắm cái tô phở của mình thường phải cho nóng các bạn tại vì cái cái mỡ bò nếu mà nó nguội quá thì nó đóng ghê lắm mình sẽ trụng với tô cho thiệt nóng cái này trụng giá với lại cái à, đầu hành nó mình trụng bánh phở cẩn thận mình chỉ trụng nóng mà các bạn mình trụng nhiều quá nó mất ngon hôm nay nhà mình chỉ có làm thịt bắp hoa và thịt gù thôi cái phần cái nồi nước phở của mình là các bạn nướng này rất là ngon ha nước trong các bạn thấy cái nước phở khi mà vào tô nó trong veo rất là ngon ha sẽ trang trí thêm này mình vừa hoàn thành xong với phần tô phở của mình mình sẽ ăn nhanh để kẻo nó nở nãy giờ cũng lâu rồi mình sẽ ăn với chanh nè mình sẽ nêm thử cái nước phở đây là cái nước phở rất là trong rất là ngon này các bạn nó nêm đã rất là vừa đậm đà và khi mà khi mà mình nêm trên bếp thì nó đậm đà nhưng mà khi mà xuống tô phở thì nó vừa các bạn do mình có dắt chanh vào nè rồi à, mình có thêm phở phim giá đồ nữa nó sẽ làm lỏng ra hơn tí à, khi mà ăn thì khách có thể nêm thêm tương hoặc là nước mắm một xíu mình sẽ ăn phở là mình phải ăn cái này nè rau nè rau nhiều rau nè rau ôm nè rau quế nè nhiều rau mới ngon các bạn ha ngò ờ, gai nữa nè nếu mà các bạn làm thì mình làm thêm tái nè bò viên nè Ờ, gân nè ăn cho ngon hơn nha đây là một cái tô phở dùng để kinh doanh các bạn bao nhiêu bí quyết để nấu tô phở ngon mình đã chia sẻ hết rồi à, mình sẽ ăn một xíu cái tương cái sa tế do chính nhà mình làm rất là ngon đây sa tế nhà làm và một xíu tương tương đen mình không có ăn tương tương ớt mình sẽ ăn với giò cho quẩy nha các bạn chấm vào chả quậy rất là tuyệt vời à, xuất sắc nhất là những cái miếng thịt như thế này nè thịt vừa mềm nè vừa thấm gia vị rất là ngon luôn á các bạn cái nước phở nó hòa quyện vào trong đây nè các bạn nó đậm đà thơm thoang thoảng mùi à, mùi gia vị mùi của thịt bò mùi thơm của thịt bò mùi của phở thoang thoảng rất là thích và cái à, nước cái đường hôm nay mình nêm đó chính là đường phèn cho nên nó phở rất là ngọt thanh ở trong đây mình có nêm có bỏ phần tiêu tiêu nó chính làm cho cái nước vỡ của mình nóng mà không phải là nóng cái kiểu mà nóng nước nóng mà nóng từ trong miệng mình ra mà khi mà mình ăn như vậy á, thì cảm giác rất là ngon và đồng thời á, là đối với những bạn mà ở xứ lạnh thì à, tiêu này nó sẽ giúp cho cái phở mình lâu nguội có nhiều nơi á, lạnh quá mình chưa ăn hết tô phở thì cái cái nước mỡ của bò nó đóng quanh miệng không còn ngon nữa nhưng mà nếu mà có tiêu vào nó vừa tăng cái hương vị cho cái à, nồi phở của mình và nó giúp cho cái phở nước phở mình nóng hoài luôn và mình ăn mình không có cảm giác là nó bị nguội và mùi gừng thì mình cũng không có nghe nặng nặng mùi gừng video clip của mình đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi các bạn nhớ nấu phở theo cái công thức của mình và cho thêm ý kiến nha mọi ý kiến đóng góp hay là phe thành phẩm thì các bạn có thể comment bên dưới để mình biết và đây là một cái công thức phở kinh doanh à, không phải nơi nào cũng vậy do đó các bạn nhớ là nếu mà mình làm ngon thì mình nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau nấu những cái món của Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại